các bác cứ xem hết video, chỗ nào không hiểu cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với em một trong hai số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn cho các bác và các bác nào muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây. Sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu nhanh về cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này để cho các bác hiểu hơn về nó. Đây, hai hộp này là hai hộp chợ. Đây là cái hộp bầu cua mà, mà em đã làm cái báo dung sáu mặt vào bên trong hộp này rồi đây là cái máy báo rung khi vào chơi các bác bật máy lên khi nào không chơi mình tắt đi đối với cái máy báo rung này các bác có thể đút túi quần túi áo đút đâu cũng được hoặc đưa cho ai cầm cũng được không nhất thiết là các bác phải cầm còn đây đây là cái công thức báo rung của cái bộ hột bộ cua báo rung sáu mặt này mỗi bộ hột nó sẽ có một công thức báo rung khác nhau và mỗi mặt nó sẽ rung khác nhau một nhịp khác nhau để cho các bác phân biệt được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 ngắn ở đây là có bầu đúng không ạ có bầu chính xác chưa ạ máy không dung này không dung thì ở đây chắc chắn là sẽ có cua nha các bác nhá. đây có cua đúng chưa ạ máy lại tiếp tục không dung này các bác này không dung thì ở đây lại chắc chắn là sẽ có cua rồi vâng hẳn hai cua ạ máy dung một ngắn một dài một ngắn một dài đây là gì ạ một ngắn một dài đây là gà đúng không ạ hẳn hai gà luôn các bác nhé.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 khi xem video các nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em. Đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất mà bên em đăng tải lên để các bác chọn được cho mình những cái sản phẩm đồ chơi phù hợp đem về sòng giới của mình chơi. Video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.